Xin chào mọi người Tôi tên là Kazu của nhóm Double Đến từ Nhật Bản Hôm nay tôi đi đến ở à đây dạ. Quán em Nghe nói CMM nổi tiếng ờ. về nhà hàng này Nên rất rất nổi tiếng ờ. cho người nước ngoài và người Việt Nam Nên chắc chắn ngon ừ theo hư đi phải sau này tôi tin nhất là em em em có ba lớn bún chả Hà Nội ở đây có hai món rồi ồ em thích thử cái nào cũng ngon đấy dạ tám qua bé cho hai người hai cái hai cái là và hai cái dạ. Dạ em và em hai hai mươi phút hai mươi à, ok hai mươi phút hai mươi phút bây giờ đến chín phút thôi chưa có chưa có ném quá biển ああ。 だはい Ya, joven, compa. ¿Tolaste? Sí. Buen día. cũng được và ờ, muốn uống bia tương thịt này nhưng mà nếu uống bia thì bây giờ đang làm vậy không sao đều tôi biết sức này có trái cây này trái cây đu đủ nhưng mà ở nhật không có đu đủ ờ. thật ra là tôi hy vọng người Nhật phải ăn cái này Phù hợp you, all of you. 있습니다. Nhà hàng này rất thoải mái và đẹp và ngon và ngồi hút bừa rất tốt nên mọi người chưa ăn ở đây thì chắc chắn phải ăn nhà hàng này ném của biển này là rất ngon rất đặc biệt tôi suy nghĩ nhà hàng này hướng vì là cho người nước ngoài nhưng mà chắc chắn người Việt Nam cũng cảm thấy ngon xin cảm ơn mọi người tạm biệt từ bây tôi đi ngủ